Bạn đã bao giờ nghe qua một ẩn dụ rằng Đức Chúa Trời như một ổ cắm điện chưa? Hãy dành chút ít thời gian tưởng tượng về điều đó. Chúa chính là nguồn năng lượng của chúng ta. Nếu chúng ta là một chiếc đèn thì chúng ta phải được cắm vào ổ điện để có điện mà vận hành. Nếu không được cắm vào nguồn điện, chúng ta sẽ không thể kết nối với điện và sẽ không thể chiếu sáng cho căn phòng được. Đức Chúa Trời là đấng thánh khiết và Ngài chính là nguồn sự sống nguồn năng lực cho chúng ta nhưng chúng ta chỉ có thể trải nghiệm sức sống ấy đến độ tăng trưởng trong mối liên hệ của chúng ta với Chúa thông qua đấng Christ và qua việc yêu thương con dân của Ngài. Nếu chúng ta đang có một mối quan hệ tăng trưởng với Chúa thì chúng ta đang được kết nối với sức sống và năng lực của Ngài. Cuộc sống chúng ta sẽ tràn ngập ánh sáng và chiếu sáng mọi người xung quanh chúng ta. Nhưng về hướng ngược lại, nếu chúng ta bước đi trong bóng tối và tội lỗi quay lưng lại với Chúa thì chúng ta sẽ bị mất kết nối với nguồn sống và nguồn năng lực. Ánh sáng của chúng ta sẽ bắt đầu nhấp nháy và mờ dần đi. Đó chính là điều nguy hiểm nhất của tội lỗi. Không những chúng ta sẽ đánh mất mối liên hệ với Cha trên trời, đấng yêu thương chúng ta, mà chúng ta còn bắt đầu đánh mất ý thức về sự sống của Ngài trong chúng ta. Tội lỗi ngăn cách chúng ta với Đức Chúa Trời và Chúa là nguồn sức sống duy nhất của chúng ta bởi ân điển Ngài, chúng ta có thể mất kết nối với Chúa trong một thời gian, nhưng không thể kéo dài như này mãi được. Đó là lý do chúng ta phải luôn ghi nhớ về tính nghiêm trọng của tội lỗi. Tội lỗi sẽ tách biệt chúng ta khỏi nguồn sống và nguồn năng lực duy nhất của chúng ta chính là Đức Chúa Trời. Nếu có ai đó hỏi hậu quả của tội lỗi là gì thì chúng ta có thể nói cho họ biết rằng Tội lỗi đã khiến chúng ta bị xa cách khỏi Chúa, đè nặng chúng ta dưới sự bại hoại, tội lỗi và cơn thạnh nộ của Chúa. Hãy nghĩ về những thứ đã chia cách bạn với Chúa, nguồn sống và năng lực của bạn. Sau đó, hãy cầu xin Chúa tái kết nối bạn lại với chính Ngài. Cho nên, như bởi một người mà tội lỗi đã vào trong thế gian và bởi tội lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã lan tràn đến mọi người vì mọi người đều đã phạm tội Roma chương 5 câu 12 Anh em không biết rằng những kẻ không công chính sẽ chẳng được thừa hưởng vương quốc Đức Chúa Trời sao? Đừng tự lừa dối mình, những kẻ tà dâm, kẻ thờ thần tượng, kẻ ngoại tình, kẻ đồng tính luyến ái, kẻ trộm cắp, kẻ tham lam, kẻ say xưa, kẻ chửi rủa, kẻ cướp giật sẽ không được thừa hưởng vương quốc Đức Chúa Trời. Cô Đinh Tô Nhất chương 6 câu 9 câu 10 công việc của xác thịt thật rõ ràng, đó là gian dâm, ô uế, buông tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, gây gỗ, ghen ghét, giận dữ, ích kỷ, bất bình, phe đảng, ganh tị, say xưa, chè chén và những việc tương tự khác. Tôi cảnh cáo anh em, như tôi đã từng cảnh cáo, những ai làm các việc như thế sẽ không được hưởng vương quốc Đức Chúa Trời. Galati chương 5 câu 19 đến câu 21 đang lúc bị cám dỗ đừng ai nói tôi bị đức chúa trời cám dỗ vì đức chúa trời không thể nào bị điều ác cám dỗ và chính ngài cũng không cám dỗ ai nhưng mỗi người bị cám dỗ bởi chính dục vọng mình lôi cuốn và quyến dụ rồi khi dục vọng đã cưu mang thì sinh ra tội lỗi tội lỗi đã trưởng thành thì sinh ra sự chết Gia cơ chương 1 câu 13 đến câu 15 Chúng ta cùng cầu nguyện Lạy Chúa yêu thương, chúng con tin chắc rằng Ngài là đấng tể trị toàn cõi vũ trụ, Ngài có quyền trên sự sống và cái chết. Chúng con biết rằng chúng con chỉ là những con người yếu đuối, bất toàn, đã nhiều lần chúng con phạm tội cùng Chúa và sống xa cách Ngài. Xin Chúa tha thứ mọi tội lỗi của chúng con. Xin Ngài đem chúng con về từ vũng lầy của tội lỗi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 hoặc chúng tôi có để link tải về bên dưới